Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Syria, Nicaragua, Cuba và Venezuela ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, còn Trung Quốc thì sao? Sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập cho hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk chỉ mới nhận được sự ủng hộ của Syria, Cuba, Nicaragua, Venezuela là bốn nước thành viên của Liên Hợp Quốc. Lời ủng hộ tương tự cũng đến từ ba thực thể như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lukas tại phía đông của Ukraine. Tuy thế, ba thực thể này cũng là sản phẩm của Nga và chỉ được Moscow công nhận sau khi các cuộc chiến thời hậu Liên Xô, mà không có tư cách thành viên của Liên Hợp Quốc hay các tổ chức quốc tế khác. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì phiên họp đặc biệt của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga hôm 21 tháng 2, trong bối cảnh báo cáo có ý kiến nói là trình diễn thể hiện quyền lực. Tổng thống Nicaragua Daniel tuy thế đã nêu ra các diễn giải riêng về tình hình ở Donbass. Theo nhà chính trị Marxist ở châu Mỹ Latin, ông nói họ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý để hai nước Cộng hòa này nhập vào Liên bang Nga. Ông Ortega cũng tin rằng việc Ukraine muốn vào NATO là đe dọa cho an ninh của Nga và ông hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Putin. Hôm thứ Ba, ông Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ-Hoa Kỳ khi trả lời phỏng vấn tại dinh thự ở Florida cũng khen Putin là có động tác thiên tài khi đưa quân vào Donbass. Điều này khiến quan điểm của ông Trump khác hẳn với cách nhìn của đương kim Tổng thống Mỹ Biden, người nói là quân Nga đã lực lượng xâm lăng. Toàn bộ cuộc phỏng vấn với ông Trump được đăng ở trang riêng của hai nhân vật truyền hình Mỹ là Clay và Book. Dư luận quốc tế nay cũng chú ý đến lịch sử của Donetsk và Lukan theo các thống kê khác nhau. Donetsk hiện có chừng 2,3 triệu dân giảm đi so với trước và Lukan có 1,5 triệu người. Là thành phố lớn thứ năm của Ukraine, Donetsk từng mang tên là Stalino theo tên của nhà độc tài Liên Xô đã chết năm 1953. Còn lúc Hans từng mang tên một nguyên soái Liên Xô gọi là Voroskat, những người nói tiếng Nga xuất hiện khi nhiều công nhân Nga được cử đến đó sau Thế chiến thế giới lần thứ hai trong thời kỳ Liên Xô. Cũng hiện chưa rõ Nga sẽ phải bao cấp hai xứ sở này ra sao và tốn kém bao nhiêu mỗi năm. Cả hai được Nga công nhận độc lập nhưng hoàn toàn phụ thuộc Nga về kinh tế, quân sự. Đây là hình ảnh bản đồ khu vực miền đông Ukraine và Nga. Vùng Donbass ở miền đông nam Ukraine bao gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Vào năm 2014, khi đó, sau cuộc biến động chính trị tại Ukraine và Crimea được sát nhập vào Nga một cách bất hợp pháp, lực lượng Donetsk và Luhansk thực hiện cuộc trưng cầu dân Ý và tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân lúc Khan cũng tự xưng. Hai khu vực này đã ngay lập tức bị phương Tây áp dụng lệch trừng phạt và các cô lập về kinh tế. Tờ báo Vũ Điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 23 tháng 2 đưa ra nhận xét của các nhà phân tích cho rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ bị ảnh hưởng rất hạn chế với tối thiểu từ lệnh trừng phạt nào đó của phương Tây đối với Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công khai nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine vào hôm 21 tháng 2. Họ còn nhận xét Trung Quốc thậm chí có khả năng hưởng lợi từ một cuộc xung đột tiềm ẩn, với giá dầu rẻ hơn cho nước này, vẫn theo bài báo chia sẻ. Trung Quốc có thể lấy dầu với giá rẻ vì Nga sẽ mất thị trường ở châu Âu. Vì vậy, giá thế giới có thể tăng, nhưng với Trung Quốc thì không. Đó là những gì đã xảy ra vào năm 2014 sau khi Nga sát nhập Crimea. Tiến sĩ David, giám đốc công ty tư vấn xuyên quốc gia Trung Quốc đã nói như vậy với tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Bài báo cũng trích lời Anna, phó giáo sư tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow, chia sẻ. Tác động đối với hợp tác kinh tế giữa Nga và Trung Quốc sẽ khá hạn chế, chủ yếu là do các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty kinh doanh với Donetsk và Luhansk. Đây là hình ảnh vào năm 2018 khi đó hai nhà lãnh đạo Nga và Hoa Kỳ có cuộc thảo luận Trung Quốc đã làm ăn với các công ty năng lượng của Nga mà bị lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm đến như Novatech và hình thức mà hai bên sử dụng là hợp tác giữa các quốc gia doanh nghiệp nhà nước và tài trợ của các ngân hàng quốc doanh. Điều này giúp tránh được thiệt hại, vị giáo sư đã nói thêm. Trong cuộc gặp mặt giữa ông Tập và ông Putin trước thềm Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, hai nước đã đồng ý thỏa thuận để Nga cung cấp cho Trung Quốc 10 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng chia sẻ. Giáo sư Anna cũng nhận định thêm rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu công nghệ cao sang Nga có khả năng thúc đẩy Moscow tìm kiếm hợp tác công nghệ cao hơn với Trung Quốc, mang lại cơ hội cho các dự án song phương sử dụng công nghệ của Trung Quốc. Shaladan, người đứng đầu khoa học kinh tế chính trị thuộc Đại học tại Hồng Kông thì thẳng thắn nêu quan điểm của mình như sau. Tác động với Trung Quốc sẽ ở mức tối thiểu các lệnh trừng phạt sẽ làm tổn thương Mỹ nhiều hơn. Tuy nhiên, bà Trần Phương Anh, thành viên cấp cao của Viện quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc, một tổ chức tư vấn của chính phủ có trụ sở tại Bắc Kinh cho rằng căng thẳng địa chính trị đã làm gián đoạn thị trường dầu thô và nó có thể ảnh hưởng đến Trung Quốc vì nước này nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới. Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nhưng Bắc Kinh cũng từ chối đưa ra quan điểm rõ ràng về vấn đề này, bất chấp sức ép từ quốc tế và Washington. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi những lo ngại về an ninh của Nga là chính đáng và nói có những lo ngại đó cần được xem xét và giải quyết một cách nghiêm túc. Hôm thứ Hai, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã đi xa hơn và nói thẳng thừng rằng Trung Quốc không đồng ý với các tuyên bố của Hoa Kỳ. Theo đó cho rằng Nga đang đe dọa hòa bình quốc tế. Ông Trường cũng chỉ trích việc Hoa Kỳ triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông ví hành động này là ngoại giao qua loa, điều sẽ không có lợi cho các cuộc đàm phán. Với những gì đang thể hiện trong bài phát biểu ngoại giao, Trung Quốc cho thấy đường lối chính thức của họ đối với cuộc khủng hoảng này là tỏ ra thận trọng, thôi sự ủng hộ Nga sử dụng vũ lực đối với các quốc gia láng giềng thuộc Liên Xô cũ. Và sự việc đã xảy ra đúng vào thời điểm tâm lý bài phương Tây đang bùng lên ở Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng Ukraine được coi là một ví dụ nữa về những thất bại của phương Tây. Theo quan điểm của Trung Quốc, chính NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo mới là cái bách nạt từ khi từ chối tôn trọng quyền chủ quyền của các quốc gia khác như Nga và Trung Quốc trong việc bảo vệ lãnh thổ của họ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo thì nói đây là mối quan hệ chặt chẽ và gắn bó hơn bao giờ hết giữa Trung Quốc và Nga lớp phòng thủ cuối cùng bảo vệ trật tự thế giới, họ nói. Trong khi một tường thuật của Tân Hoa Xã nói rằng Hoa Kỳ đang cố chuyển hướng sự chú ý trong nước và làm hồi sinh tầm ảnh hưởng của mình đối với châu Âu. Đây là hình ảnh vệ tinh cho thấy các đơn vị thiết giáp của Nga diễn tập gần khu huấn luyện ở gần Voronezh vào ngày 26 tháng 11. Giám đốc chính sách viện của Booking, Brandt lưu ý rằng một số lời khoa trương này đã được tung ra bằng nhiều ngôn ngữ trên tweet vốn bị cấm ở Trung Quốc trong nỗ lực nhằm định hình cách mà cả thế giới nhìn vào Hoa Kỳ và NATO. Tôi nghĩ mục tiêu ở đây là làm suy yếu quyền lực mềm của Hoa Kỳ, làm hoen ố sự uy tín và sức hấp dẫn của thể chế tự do, cũng như làm mất uy tín truyền thông cởi mở. Bà nói với đài truyền hình BBC và nói thêm rằng đây là một ví dụ về cách Bắc Kinh thường xuyên khách đại các luận điểm của Điện Kremlin về Ukraine khi chúng phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Một số chuyên gia tin rằng Trung Quốc và Nga ngày nay đã gần gũi và có lẽ gần hơn bao giờ hết kể từ thời Stalin và Mao Trạch Đông. Cuộc khủng hoảng Crimea vào năm 2014 ở Ukraine được coi là đã đẩy Nga tiến gần hơn vào vòng tay của Trung Quốc. Quốc gia đã đề nghị hỗ trợ kinh tế và ngoại giao cho Moscow trong bối cảnh quốc tế cô lập Nga.